em vì em đã cho anh biết yêu và thương mà tại sao chưa chiều đêm là gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa bí trong câu ca này để một ngày nào kia con tim em lắng nghe nhìn thấy em lao đầu dũng khi nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo quả nhiên lại cũng thế thôi chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn